Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé Hiện tại giờ đang buổi tối của ngày 16 tháng 5 năm 2019 thì à, các bạn đã quay trở lại kênh soi cầu Minh Tú thì à, trước mặt mình đây là kết quả số số kiến thiết miền Bắc các bạn nhé đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay thì là về 36 các bạn ạ tổng 9 chạm 3 chạm 6 vẫn liên quan đến ngày hôm trước ngày hôm trước chúng ta đặc biệt thì là về 6 19 các bạn nhé không thì là chạm 1 và chạm 9 thì hôm nay chạm 1 à, chậm 6 đi bóng là chậm 6 và chậm 9 của ngày hôm trước thì hôm nay ra tổng 9 các bạn ạ nhưng qua mình nói các bạn con càng nó đang ăn các bạn này con càng này con càng 8 này thì lại về chạm 3 ngày hôm nay hôm trước là chạm 9 đây đang ăn thì hôm qua mình nói các bạn là chạm 38 không như này ngày mai là chắc là hết rồi các bạn nhé ngày mai càng chạm 7 đây chắc là hết rồi thì à, như trước khi vào chính thì mình kiểm tra chút về mặt lô tô của ngày 16 tháng 5 năm 2019 chút về mặt lô tô hai nháy thì 89 à, của chúng ta hôm nay về hai nháy này 75 hai nháy này 42 và hai nháy này 36 và hai nháy và về luôn đặc biệt hôm nay thì không có đầu nào bị cầm cả hôm qua chúng ta đầu 6 thì cầm thì hôm nay là chậm 6 thì hôm nay không có đầu nào bị cầm thì ngày hôm qua mình lên kênh chốt số các bạn là tổng không các bạn nhé thì trước khi à, vào việc chính thì mình kiểm tra một chút về phần nốt số hay là 15 số cực kết thì mình lên một chút số cho các bạn bạch thủ 88 và lót là 33 và song thủ là 343 của chúng ta thì hôm nay đã không ra các bạn nhé chốt cho các bạn ở trên à, YouTube đã các bạn tham khảo thì không ra top dòng bạch kim chúng ta 88 thì lên top 3443 lên cả cặp có mỗi con 33 chúng ta thì nó không lên thôi chốt các bạn bốn con thì ba con lên tốt thì lẽ ra rất khó chốt cho các bạn ở trên YouTube thì à, không được không được ăn các bạn nhưng mà mình chốt ở trên Zalo cho các bạn thì hôm nay mình chốt cho các bạn trên Zalo hôm nay mình cũng kết công ứng đặc biệt chạm chín kết chạm chín thì cho các bạn công ứng đặc biệt đó là đít chín thì nó không được ăn rất là buồn hôm nay mình chốt cho các bạn xong thủ là 12 và 13 xong thủ lô 12 13 thì chúng ta đã có con lô tô 12 các bạn nhé biệt của chúng ta kết mình kết chạm 9 quá thì nhưng mà xong thổ lô là 12 và 13 các bạn nhé thì uh, thực ra cầu kèo ở trên ờ, Zalo uh, nhóm trên nhóm tất cả các bạn thì nó sẽ khác vì sao là có phần mình có thời gian tất cả anh em có thời gian chốt số tất cả các bạn tại vì thứ nhất là còn nhìn xem lên top hay không xong rồi cầu kèo đẹp còn nữa là trên YouTube thì mình chốt cho các bạn chỉ là mang tính chất tham khảo thôi các bạn ạ chốt cho các bạn bốn con thì không về được con nào thì cũng thực ra cũng rất buồn là các bạn tham khảo cũng rất buồn nhé nhưng mà chủ yếu là tỷ lệ con số cao thì ở trên Zalo trên nhóm được các bạn nhé thì mình chốt số luôn cho ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo luôn trên YouTube thì mình không bao giờ mình nói các bạn bắt buộc các bạn phải vào hôm nào các bạn nếu mình nói mình kết thì mình nói tin tưởng để các bạn vào vậy thủ lô ngày mai cho tất cả các bạn đó là con 56 các bạn nhé lót đó là con 24 và xong thủ lô ngày mai là mình hai con kép đó là con 44 và 99 các bạn nhé còn cái chạm đặc biệt ngày mai thì mình có kết hai chạm thôi đó là chạm 05 là các bạn tham khảo các bạn chưa đặc biệt các bạn tự ghép đấy nếu mà các bạn không có còn nào kết à, cái chạm cứng nữa thì các bạn lấy đó là chạm 05 này của mình nếu mà trùng máu các bạn thì bạch thổ lô chốt số cho ngày 17 tháng 5 năm 2019 các bạn nhé bạch thổ lô là 56 và lót 24 và xong thổ lô là 44 và 99 còn hôm nay là rất là chia buồn với các bạn ở trên YouTube là mình đã không giúp cho các bạn ăn được một cặp lô tô nào cả chốt cho các bạn bốn con thì lên top cả ba còn ở trên YouTube thì không ăn được còn trên Zalo chúng ta ăn được song thủ đó là 12 và 17 12 13 thì chúng ta hôm nay nó ra con 31 chứ không ra con 13 cho chúng ta nó ra con 13 chúng ta chúng ta ăn được cả cặp lô tô song thủ rồi Vậy trước khi kết thúc video thì mình cũng xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé. Còn đâu các bạn xem kênh, các bạn nếu thấy hợp với các bạn, các bạn nhớ đăng ký kênh. Còn đâu số Zalo nhóm đây 0868302096 cho tất cả các bạn nhắn tin kết bạn mình chốt lô tô cho các bạn còn hôm nào kết đặc biệt thì mình sẽ chốt cả đặc biệt cho các bạn luôn để các bạn chơi vui hôm nay kết chạm 9 đít 9 bắt cho các bạn thì nó lại về luôn cái tổng 9 còn đâu là trên uh, YouTube thì không ăn được nhưng mà trên Zalo nhóm thì bắt buộc phải ăn tại vì là con số trên Zalo lúc nào thì lại nó cao hơn các bạn và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé